Các con thân mến, ở phần đầu tiên của bài, các con đã được nghe bài hát Mời bạn ăn và đã biết cách mời ăn như thế nào rồi. Nhưng trong thực tế, cuộc sống thì còn rất nhiều tình huống khác mà chúng ta cần phải mời đấy. Đó chính là nội dung của bài tập số 1. Tập nói những câu mời đối với người khác và cô sẽ đưa ra các tình huống sau đây. Bạn đến thăm nhà em, em mở cửa và mời bạn vào chơi. Trong bữa cơm, em mời mọi người gồm có ông bà, bố mẹ và em trai của em như thế nào. Với bài tập này, cô sẽ dành cho các con 2 phút để hoàn thành câu A và câu B. Xin mời các con cùng làm bài tập trong 2 phút nào. Thời gian 2 phút đã hết rồi. Các con có hoàn thành được cả câu A và câu B không? Chúng ta hãy đối chiếu phần bài làm của mình với đáp án của cô nhé. Với câu A, bạn đến thăm nhà em, em mở cửa và mời bạn vào chơi. Chúng ta cần phải nói như thế nào nhỉ? Chào Linh, như đã hẹn trước, tớ sang nhà cậu chơi đây. Và chúng ta sẽ nói như thế nào? Chào Huyền, mời cậu vào nhà tớ chơi. Đó chính là lời mời rất là lịch sự đấy các con ạ với câu B, trong bữa cơm, em mời mọi người gồm có ông, bà, bố, mẹ và em trai của em như thế nào? Thông thường cô thấy ở rất nhiều gia đình, các bạn chỉ mời người lớn thôi, còn những em nhỏ hơn mình hoặc là bạn bằng mình thì các bạn lại không mời đâu. Vậy thì chúng ta vẫn chưa phải là người lịch sự văn minh đâu các con ạ, mà chúng ta cần phải mời đầy đủ tất người tất cả những người cùng tham gia bữa ăn nhé